iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế giá chỉ từ 10 triệu 750 Chương trình khuyến mại cực nhiều ưu đãi tại MSM 170 lần chay từ nay đến hết 15 tháng 7 Khuyến mại cho iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 64GB giá chỉ 10 triệu 750 Phiên bản quốc tế 256GB giá chỉ từ 11 triệu 750 Số lượng có hạn